các bạn đã quay trở lại với ờ, kênh Phú Lộc Cần Thơ thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề là tuổi trẻ ngông nha các bạn thì à, tuổi trẻ ngông thì là cái tuổi trẻ mà à, các bạn thường à, nói là phải ngông thì được mới đúng chất đúng này đúng kia các bạn thì mình nghĩ là cũng không phải đâu các bạn ơi những cái gì mà chúng ta làm ở xã hội ngày hôm nay á mà được nhiều người ủng hộ thì các bạn nên làm còn được những cái đi ngược ở dưới xã hội thì các bạn không nên còn nếu như các bạn chỉ sống trong một cái gói gọn trong cái cộng đồng nhỏ của các bạn thì ờ, các bạn muốn ngông gì đó các bạn ngông nhưng mà lời khuyên của mình thì nên ờ, các bạn ngông cũng chỉ một thời gian thôi các bạn nhưng mà đó rất là lãng phí các bạn hãy nhìn vào những cái cái, cái người giàu những cái người siêu giàu đó các bạn họ có tầm bốn mấy hay là năm mấy hay là muốn thì họ cũng mất có khoảng mười mấy hai mươi năm để phấn đấu thì có nghĩa là họ phải phấn đấu từ rất sớm có những người nào mà thực sự rất là giàu á, thì họ sẽ phải phấn đấu rất sớm nữa bởi vì thời gian rất ngắn cho nên là khoảng 20 có thể là 20 họ đã lập nghiệp rồi họ đã phấn đấu rồi thì cái khoảng thời gian đó thì họ muốn ngông luôn các bạn họ chỉ tập trung làm việc và tập trung làm những chuyện có ích thôi còn uh, như mà các bạn uh, uh, nghĩ là uh, ngông uh, để cho nó vui thì cũng không có vui nữa các bạn tại vì ai cũng bị ai cũng chửi các bạn cho người làm sao vui đó. ngông mà bị chửi sao ngông đó. cho nên là đâu có gì đâu vui đó. cho nên là mình thấy nó cũng không có hợp lý đó. là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nó bị lãng phí thời gian đó cái thứ ba ví dụ như chơi bời chắc đáng gì đó thì khi các bạn mà không có tiền á, thì các bạn chơi cũng chẳng ra hồn ra bao gió gì đâu khi các bạn có tiền thật là nhiều giống như đại gia đó thì các bạn chơi lúc đó mới đúng chất đó mới gọi là chất chơi dân chơi còn dụ như mình không có tiền chân mình ngông mình chơi bời gì muốn gì để chơi được à cho nên là mình phải tập trung ờ, cái thời gian có thể là đi học hoặc là mình thấy làm gì đó kiếm tiền tập trung khi mà mình đã thành đạt được rồi đó thì lúc đó mình nên thì cái gì nó cũng phải có hy sinh đó. nhưng mà mình cái mình nghĩ là hy sinh này đáng tại vì cái à, ví dụ như à, những người giàu á con của những người giàu á thì họ còn trẻ thì họ chơi họ ngông họ chơi gì cũng được tại vì họ đã giàu rồi chơi cũng đúng chất luôn họ, họ không phải lo nghĩ nhiều thì à, mình nên làm như vậy còn à, mình không có tiền thì mình phải chịu thôi các bạn chứ không có nói nhiều à, không có tiền mà đòi đủ thứ chuyện thì không có đòi được đó thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho những cái anh à, tuổi trẻ mà ngông ngông này kia rồi à, thấy người ta bình luận hay là thấy người ta giàu hơn mình hay là này kia hơn mình cái đầu bay vô chửi với người ta sụm chân thì cái đó cũng không nên nữa các bạn nó cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cũng không ảnh hưởng gì tới người ta hết nhưng mà người ta đánh giá bạn rất thấp và không phải cái thằng chủ bị chửi bị đánh giá thấp mà cái thằng khác nó đọc cái bình luận của bạn nó cũng đánh giá bạn thấp luôn đó tại sao tại sao lại phải phải phải làm gì đó, giống như mình có một cái clip là cái đối thủ của mình nó giống như một cái đường đường gạch đó các bạn bạn không thể nào thay đổi cái đường gạch đó được bạn không thể xóa nó làm cho nó gắn đi được bởi vì đó là của người ta đó. cho nên là không có thể nào thay đổi được à, và có những cái bạn mình thấy cũng rất là lãng phí thời gian nữa các à, lên mạng gặp những cái cô cũng lớn ba mấy gì đó trong khi mình mới có hai mươi hai mấy vô tán tỉnh người ta nữa trời mình thấy cái chuyện này các bạn làm những cái chuyện đó rất là lãng phí thời gian các bạn không biết là tình dục hay là tình yêu thực sự có các bạn nó biết là cái xã hội nó cho phép các bạn yêu đương với những người lớn tuổi cho các bạn nhưng mà mình nói cho các bạn nghe người ta cho phép như vậy thôi chứ ở ngoài xã hội rất là ít rất ít người ờ, rất và rất ít xảy ra những cái chuyện đó ví dụ như à, một triệu cái đám cưới thì chỉ có một hai cái, đám cưới là à, người nữ lớn hơn người nam mà thôi và thậm chí xã hội phương tây nó cũng giống như vậy chứ không phải là ở phương, bên phương tây mà tới ngày là là, là nam lấy lấy nữ lớn tuổi thôi các bạn không có không có dù nó là tự do đó nhưng mà nó cũng cũng vẫn đi theo cái cái cái đường chung hết các bạn đó, cho phép nhưng mà cái tỷ lệ xảy ra là thấp chứ không phải là, là tỷ lệ xảy ra nhiều ví dụ như xảy ra nhiều bạn nói ừ bên phương tây đã cưới ầm mầm mầm kiểu đó kìa tại sao bên mình không làm vậy không có bên đó nó cũng không có nó cũng có nhưng mà nó rất ít giống như bên mình nó chỉ là khác mình về cái ngoại hình à, về cái ngôn ngữ thôi chứ còn tất cả còn lại là giống nhau về suy nghĩ này kia đều giống nhau mình không thua kém gì họ hết và nó họ cũng không thua kém gì mình cho nên là các bạn đừng lầm tưởng là bên đó người ta cho phép cái là ở à, ai cũng làm chuyện đó rất ít đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là ừ, cái đối tượng mà trẻ tuổi hơn á, cái người nữ mà trẻ tuổi hơn á, đương nhiên phải đẹp hơn rồi nhiều nữa chứ không phải là ít đâu đó cho nên là mình đừng có làm lãng phí thời gian mà cái người nữ mà lớn tuổi mà thích bạn á cũng rất ít đó, mà cũng rất là ít nữa ờ, cho nên cái trường hợp xảy ra nó rất là thấp mà để làm nó thì nó cũng mất hay trừ khi cái người nữ nó ế dữ lắm ế rồi họ mới chọn thôi đó. Ừ, thì có những cái chuyện mà mình lên mạng mình đọc á tại vì mình cũng à, có nhiều thời gian ừ, có thời gian cũng lên mạng đọc giống như là xả chết hay là lên, lên video này cũng như là một cái xả chết tại vì à, khi càng ngày chúng ta càng bận rộn thì chúng ta sẽ càng mất đi những cái người bạn của mình thì chỉ còn cái cách à, cuối cùng đó chính là giải trí theo cái lên mạng à, chia sẻ này kia hoặc là đọc những cái bình luận thì vô tình là những đọc được thì mình cảm thấy <laughs> nó không có đúng như cái thời kỳ à, không có đúng với xã hội không có đúng với thực tế thì những cái gì mà mình làm không có đúng không có thực tế thì nó sẽ bị đào thải các bạn mà bị đào thải coi như xong rồi đó sự nghiệp của bạn bị gián đoạn rồi đó hoặc là các bạn phải thay đổi ví dụ như bạn ngông tới ba mươi tuổi ba mấy giống như mình đây thì lúc đó cũng già rồi đâu còn ngông gì nữa thì lúc đó mới bắt đầu lại thì nó đã chậm thì cái lời khuyên mình đưa ra cho các bạn để các bạn sớm nhận biết được để mà làm mình làm sớm hơn thì mình sẽ đạt được thành tựu sớm hơn chứ mình đợi già rồi lúc đó các bạn chán nản rồi các bạn sẽ không đạt được bất kỳ thành tựu nào nữa đạt rất là chậm nói tới đây mình cũng nói luôn cũng có người sáu bảy chục rồi không ra sẽ thành tỷ phú nhưng mà cũng là tỷ lệ rất thấp các bạn các bạn đừng bao giờ đi theo cái tỷ lệ thấp mà hãy đi theo cái tỷ lệ cao à, à, chứ à, nó bình thường chứ đừng có chui vào những trường hợp đặc biệt giống như mình đi thi mình không đừng có làm dành làm bài tập khó chứ bài tập dễ mình không làm lúc hết giờ không có được cái bài tập gì à, thì đó là như vậy à, giống như là tại sao người ta không có cho con cá ít cho con cá đi làm nghệ sĩ là nó có rất nhiều vấn đề thứ nhất là sẽ dễ bị cám dỗ sẽ bị xa lầy à, thứ hai đó là, mặc dù là phụ huynh người ta biết nó đời này qua kiếp nọ người ta biết là ví dụ như nổi tiếng thì sẽ rất là có nhiều tiền và người hâm mộ ai cũng muốn được hết à, đời nào cũng vậy chứ không phải là đợi tới cái đời này người ta mới, mới, mới biết nhưng mà người ta vẫn cho con mình hướng con mình đi theo con đường học vấn ừ. à, là có những cái chuyện của là thứ nhất là học vấn thì chúng ta sẽ phát triển và có một cách bền bỉ truyền từ đời này sang đời kia còn nghệ sĩ thì không truyền được nha các bạn nghệ sĩ chỉ có để lại tiền thôi chứ không truyền được là cái thứ nhất cái thứ hai thì học vấn các bạn ra các bạn sẽ có việc làm và sẽ có thu nhập ổn định à, có thể thời gian đầu Ờ, các bạn ờ, không có nhiều tiền nhưng mà các bạn vẫn có còn ờ, ổn định hơn mang tính chất ổn định hơn còn nghệ sĩ thì các bạn phải nổi tiếng mà không phải một ngàn đứa là nổi tiếng hết ngàn đâu các bạn nếu gì thì người ta nhào vô ta đi làm nghệ sĩ hết rồi thứ nhất là phải có tài năng thứ hai là phải có may mắn đó, thì nó rất là bên rất là mong lung nó không có chắc chắn thì đương nhiên cha mẹ sẽ muốn con cái mình đi theo một cái con đường chắc chắn và khi đã có một cái con đường chắc chắn rồi các bạn có thể chọn con đường phụ ờ, là nghệ sĩ chúng cũng được thì khi, khi mà con đường phụ mà nó nổi tiếng thì ngon không nổi tiếng thì thì thì còn cái con đường chính đó mình phải tính cái đường là đường chắc chứ còn hoặc là đường nó bền vững còn những cái đường mà nó hơi mông lung quá thì chúng ta không tính chúng ta có thể quyền mơ ước nhưng chúng ta hạn chế tính bởi vì nó khó thực hiện à, biết là thực hiện được thì nó sẽ thành công rất lớn nhưng mà nó rất là khó thì à, thì thôi à, đó chỉ là những cái lời khuyên của mình à, cho các bạn trẻ hơn mình thấy các bạn trẻ hơn đang rất phí thời gian của mình à, mình thì cũng à, đi làm và mình cũng thấy có rất nhiều cái cái cái thế hệ trẻ bây giờ có những cái điều kiện học tập những cái điều kiện xã hội à, về máy tính về internet về tất cả mọi thứ à, sẽ rất là thuận lợi hơn mình ngày xưa rất là nhiều rất rất là nhiều luôn nhưng mà các bạn lại lãng phí cái điều đó đó thì các bạn à, rất là lãng phí cái điều đó cho nên là mình rất là buồn à, có nhiều bạn mình thấy rất là tài năng học coi như là học giỏi có điều kiện để học về ngôn ngữ về chuyên môn rất là tốt đó nhưng mà bị dướng như cái ngông ừ, chưa làm được gì lại ngông thì cũng thất bại thì mình cũng không muốn à, các bạn à, thất bại mình muốn các bạn đạt được thành công bởi vì các bạn là thế hệ xây dựng đất nước à, đất nước này nó giàu mạnh hay không thì phục vụ cho các bạn cho nên là mình à, có một lời khuyên đi trước cho các bạn để các bạn à, khi mà các bạn thành công các bạn sẽ không phải bỏ mất phí một cái thời gian là cả kể cả tuổi thanh xuân và cả sự nghiệp các bạn đừng bao giờ nghĩ là các bạn đó là tuổi thanh xuân các bạn buộc phải làm không có làm gì có chữ buộc không bao giờ có chữ buộc nữa các bạn mình rất là uh, tự do mình không phải bị buộc ở ờ, bất kỳ một cái gì cả nhưng mà mình chỉ nên chọn cái đường nào đi đúng và đường không đi đúng đường kia vẫn vui đường nội vẫn vui cho bạn chưa đi thôi bạn chưa chưa đi nên bạn chưa chưa chưa hiểu thôi chứ thật sự nó vẫn vui chứ không phải là đi đường kia là buồn đuổi khóc than đâu đó nó vẫn có cuộc vui của những người làm nghệ thuật đi có vẫn cuộc vui của những người làm kinh doanh nó vẫn có cuộc vui của những người làm xây dựng tất cả đều có nhưng mà mình đừng đi ngược lại xã hội đi ngược lại xã hội chỉ có bị chửi thôi chứ không có được cái gì cả mà khi chúng ta bị xã hội chửi thì chúng ta biết làm sai rồi chứ đừng có đợi mà người ta nói nhiều nữa rồi các bạn đừng giải thích nữa nha xin cảm ơn các bạn và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo